hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với người mắc COVID-19 F0 tại nhà. Đối tượng 1. Người mắc COVID-19 không triệu chứng lâm sàng, đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế đủ điều kiện xuất viện vào ngày thứ Bảy thì tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày. Đối tượng 2. Người mắc COVID-19 mới được phát hiện tại cộng đồng, không triệu chứng lâm sàng, không yếu tố nguy cơ, không có bệnh nền hoặc bệnh nền điều trị ổn, không béo phì thì được cách ly tại nhà trong 14 ngày. Hướng dẫn thực hiện 1. Đối với người mắc COVID-19 Thường xuyên khử khuẩn, tay, các vật dụng bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay khẩu trang hai lần một ngày, khử khuẩn bằng nước cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần mỗi ngày hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt, khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần qua ứng dụng khai báo y tế điện tử. Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên. Cần gọi nhân viên y tế khi có một trong các dấu hiệu sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, mất mùi vị, cảm giác khó thở, khi không thể hít sâu và lín thở đủ 10 giây để được hướng dẫn xử lý phù hợp. Gọi ngay tổng đài 115 hoặc số điện thoại của đội phản ứng nhanh thành phố Thủ Đức và quận huyện khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở, biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần mỗi phút, đau tức ngực, ly bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, SP02 nhỏ hơn 95% nếu có dụng cụ đo SP02 tại nhà để được cấp cứu kịp thời. Trường hợp 2, đối với người chăm sóc, người ở cùng nhà với người mắc COVID-19. Người chăm sóc, người ở cùng nhà phải khai báo y tế điện tử cho bản thân và cho người mắc COVID-19 trong trường hợp người bệnh không tự khai báo được, mỗi ngày một lần và biết phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng. Đối với người mắc COVID-19 mới tại cộng đồng thì người chăm sóc, người ở cùng nhà phải cam kết với chính quyền địa phương tuân thủ các điều kiện cách ly tại nhà thực hành được các biện pháp phòng kiểm soát lây nhiễm chéo theo hướng dẫn của nhân viên y tế